Hello chào tất cả các anh em nha, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi Garena liên quan mobile ở trên giả là BlueStars hay là trên máy tính đấy. Đầu tiên chúng ta cần phải tải con game này về trước đã. Hiện tại máy tính của mình thì đã bị hư cả như những anh em trên clip của mình thì biết. Bây giờ mình vào game luôn các bạn ơi. Ok con dê đây là tựa game con dê trong những cái lần mình lên t chính là liên quan hiện tại máy mình không còn card nên FPM nó hơi khá, khá là thấp á không biết tí nữa vô chơi liên minh thì FPM nó 60 không mình sẽ chỉnh đồ cao lên chút xíu mình sẽ test cho mọi người xem đây là nó đã setting sẵn cho mình rồi nick mình của nick của mình khá là nhiều tướng nha mọi người đếm trên đầu ngón chân luôn ít điểm về thôi thử không đi con lướt lướt này nè mà đấy đấy trời ơi à Rin ơi làm sát thủ xuyên này thôi ha cả đồ hòa mình yếu quá nên fs chỉ được 40 thôi cái khá đánh là ok này mình này quanh chiêu là ờ, theo theo mình thích là mình quanh thôi này nó có F nó D luôn này mọi người này một hai ba tăng chiêu ờ, nhanh này mua đồ là gì mua đồ là nút chết nha mọi người nhất ok mọi người ơi chơi thể hiện kỹ năng rất là ok này chơi ad chắc non rồi mọi người Đấy, di chuyển mình chuột phải mọi người chuột phải chuột bên phía tay phải á mấy đứa leo nó mấy nhỏ nút ừ, chiêu một là nút quy nè nó hơi mấy chút xíu tại FF nó khá thấp á, nên đánh nó không được mượt cho lắm ha anh em chơi thử liên quan ở trên đây rồi là khá ok đúng rồi trên phím là ok ha chiêu nào là khi nhận giảm bao nhiêu đây đây đây đây ui đưa đưa ui ta nói ta nói nó bắn dễ gì đâu hiện phím lên cho anh em nha đấy cầm này mà đi bắn rồi bắn con này đi, còn gì bằng Ui, bắt phát ra chúng nha mày. Nó khá là nhanh đó mọi người. Rất nhanh luôn. Đấy, nghĩ em. chạy anh ơi chạy lên ơi đây lên ơi Ok, đến đây thì clip của mình cũng coi như là hoàn thành rồi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip và nếu các bạn làm được thì hãy cho mình một like. Tạm biệt các bạn.